Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với channel phim 10 phút, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu phá thương khung. Ở phần trước, Tiểu Viêm đã giao thủ với tên lôi nạp. Vì thực lực đối thủ mạnh hơn nên hắn đành phải sử dụng ra vật nộ hỏa liền. Đó hỏa liền nóng rực nhanh chóng bay tới trước mặt lôi nạp, gã ta thấy vậy cũng hốt hoảng, đúng lúc sắp phát nổ tới nơi thì một giọng nói vang lên yêu cầu dừng tay. tiểu viêm nghe vậy lập tức thu hồi vật nổ hỏa liền lại. Vậy nhưng khoảng cách phát nổ vẫn rất gần, nên lôi nạp vẫn phải chịu sự công kích rất lớn. Ngay sau đó, chủ nhân giọng nói vừa rồi cũng đi tới, ông ta là Hách trưởng lão, người quản lý tầng thấp này. Bình thường ông ta đều mặc kệ các học sinh tranh đấu, vậy nhưng lần này lại xuất hiện, điều này làm cho đám người xung quanh cũng bất ngờ. Lão cho biết, bản thân mà đến muộn thì e rằng đã được đi nhặt xác rồi. Lão yêu cầu tiêu viêm trước tiên hóa sai hóa liền trong tay đi. Chuyện nơi này, lão sẽ làm chủ công đạo. Tiêu viêm nghe vậy cũng làm theo, chỉ là hóa giải đấu kỹ mà thôi. Vậy nhưng ủy áp ma hòa liền tạo ra cũng khiến đám người xung quanh phải lùng lạch. Mọi chuyện làm xong xuôi, hách trưởng lão mới hỏi thăm, suốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Tiêu viêm vừa định lên tiếng thì liễu phỉ đã cắt lời trước. Nàng cho rằng bản thân mình thường dùng phòng tu luyện này, hôm nay bị tiêu tử tiêu viêm đòi chiếm. Lôi nạp thủ lĩnh chẳng qua là đòi công đạo giúp nàng, vậy nhưng không ngờ tiêu viêm lại ra tay hung ác như vậy. Nếu như không ngờ hách trưởng lão ra tay ngăn cản, thì e rằng lôi nạp đã phải bỏ mạng ở đây. Vừa nói liễu phỉ vừa không quên sử dụng hành động mềm yếu, suýt rơi nước mắt. Hắc trưởng lão đương nhiên sẽ không tin lời nói đến từ một phía, nên tiếp tục hỏi thăm tiêu viêm. Tiêu viêm thẳng thắn cho biết, lúc hắn tiến vào phòng tu luyện này thì bên trong cũng không có ai sử dụng. Dựa theo quy tắc của thiên phần luyện khí tháp, hắn bỏ ra hỏa năng tương ứng thì có thể vào tu luyện. Ai ngờ kẻ được gọi là lôi nạp này lại không tuân thủ quy tắc trong tháp, cưỡng ép phá cửa, hung hăng càn quấy. Cứ nói phòng tu luyện này là của cô ta truyền dùng, tuy rằng hắn không gây chuyện, vậy nhưng cũng không sợ chuyện. Bọn họ đã muốn đánh thì hắn đương nhiên theo cùng, Lão nghe vậy liền vuốt râu suy nghĩ, sau đó quyết định xử phạt đám người lôi nạp. Gã ta thân là học trưởng mà lại không tuân thủ quy tắc trong tháp, nên trách phạt 30 ngày hòa năng, trong 3 ngày phải nộp xong. Nếu không thì trong vòng 1 tháng cấm tiến vào thiên phản luyện khí tháp. Liễu Phỉ vì là người giật dây nên bị trách phạt 10 ngày hỏa năng. Yêu cầu nộp trong vòng 3 ngày. Còn Tiêu Viêm vì ra tay quá nặng nên bị phạt 5 ngày hỏa năng để săn đe. Những người xung quanh nghe được kết quả này liền vui mừng, bọn họ vốn không ưa mấy người đó, Đám người Liễu Phi này vẫn lươn bài chiếm phòng tu luyện tốt nhất, cuối cùng thì cũng có người thay bọn hắn xả dần. Liễu Phỉ nghe những lời này liền vô cùng phẫn nộ, nàng ta lập tức lên tiếng chỉ trích khách trưởng lão, cho rằng ông ta xử phạt tiêu viêm quá nhẹ rồi. Xa tay hung ác khi soi chiêu là phải bị cấm vào thiên phần luyện khí tháp chứ. Lão ta cứng rắn đáp lại, nếu như không phục thì có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc viện trưởng để khiếu nại. Còn chuyện hôm nay đến đây kết thúc, Liễu Phỉ tức lắm về nhớ không làm gì được, khách trưởng lão cũng không quên nhắc nhở, nếu lại có ai không tuân thủ quy tắc trong tháp thì tất sẽ phạt nặng. Trên đường quay về, lão cũng nhắc nhở tiêu viêm, sau này đừng liều mạng như vậy nữa. Muốn lập uy đương nhiên là tốt, vậy nhưng đừng có hăng quá khóa sở. Hắn vừa định rời đi thì Liễu Phi đã xông ra đe dọa, chuyện hôm nay đã nhớ kỹ rồi. Tiêu viêm tỏ vẻ không sợ, hắn không xuống tay bởi vì đối phương là nữ nhân. Nếu là nam nhân thì kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn lôi nạp. Tuy lần này nhờ vào Phật nộ hòa liền để uy hiếp đối phương, Vậy nhưng nếu như đòn đánh của lôi nạp nhanh hơn chút nữa thì hắn sẽ xuất hiện sơ hở, không thể phát được phần nộ hỏa liền. Tóm lại thì tranh lệch thực lực quá lớn, nếu gặp phải người khác thì tiêu viêm sẽ không có cơ hội sử dụng ra đấu kỹ như vừa rồi, cho nên hắn phải nhanh chóng đột phá. Chỉ có điều cường độ tâm hỏa ở tầng này đã không phù hợp nữa, hắn chỉ có thể tiếp tục đến tầng tiếp theo. Trong khi đó, mấy lão gia trưởng lão thì ngồi cùng nhau bàn bạc, bọn họ nhận ra vẫn là tâm viêm mấy ngày này bắt đầu không ổn định, vùng vẫy ngày càng kịch liệt, cảm xúc cũng là ngày càng nóng bỏng e là trong mấy năm nữa nó sẽ xuất hiện một trận phản công lớn. Nếu như không giải quyết kịp thì học viện sẽ đối mặt với phiền phức cực kỳ lớn. Đại trưởng lão cho rằng không nên báo cho viện trưởng biết, cũng không thể bại lộ dị hòa ra ngoài. Nếu bị đám người hắc sắc vực kia biết, e là sẽ đỏ mắt xông tới cướp đoạt. Gia cố phòng ngự là bắt buộc, vậy nhưng viện trưởng đã ra ngoài, ai cũng không biết ông ấy ở đâu. Động tĩnh của mấy thế lực lớn phía Bắc hắc sắc vực nhất định phải chú ý kỹ. Từ viêm cũng được mấy lão đem ra bàn luận, có lẽ là bởi vì hắn có được dị hỏa nên không sợ độc hỏa ăn mòn. Đại trưởng lão rất hài lòng, một cái vẫn lạc tâm viêm đã làm cho nội viện cuột khởi, mà một tên nhóc chưa đến 20 tuổi lại một mình có được dị hỏa, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Lão hy vọng những vị trưởng lão khác sau này cố gắng tạo thuận lợi cho tiêu viêm. Có lẽ ngày sau vẫn là tầm viêm bạo động, bọn họ còn phải dựa đến sức mạnh của tiêu tử kiềm. Về phần tiêu viêm, sau 4 ngày tu luyện không ăn không uống thì hắn cũng đột phá. Điều này khiến những người trong phòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ là thể phần hóa đã khiến cho người ta tiến bộ nhanh như vậy. Tạm gác những chuyện đó qua một bên, hắn liền quay về trình đốn lại bàn môn một chút. Mới về tới cửa, hắn đã bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ. Đúng canh cổng là hai tên học viên, trên ngực đeo một cái huy hiệu lạ lạ, bầu mặt vô cùng cảnh sát, cánh tay đặt sẵn lên vũ khí, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào nếu như có kẻ nào đó xâm phạm. Tưởng là bọn chúng đến gây chuyện, nên tiêu viêm nhanh chóng rút vũ khí xông ra. Anh ngồi sau khi nhìn thấy hắn thì hai tên kia lại chắp tay cung kính gọi hắn là thủ lĩnh. Bọn hắn cho biết bản thân mình là học viên cũ. Huy hiệu trên ngực đó là do Hôn Nhi thiết kế. Theo lời nàng thì bản môn cũng nên có huy hiệu thuộc về mình. Như vậy mới có thể tăng thêm lòng cảm mến của thành viên với bản môn. Tiêu viêm nhanh chóng tới gặp Hôn Nhi, mới vào bên trong liền gặp phải đôi hộ vệ. Hắn không ngờ bản môn chỉ sau vài ngày đã phát triển khiến cho hắn cũng không nhận ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Huân Nhi vô cùng vui mừng, Tiêu Viêm cũng không quên khen ngợi nàng. Huân Nhi không nói nhiều mà trực tiếp kéo tay hắn vào bên trong phòng. Vẻ thần bí này làm cho hắn cũng tò mò. Huân Nhi lập tức vỗ tay ra hiệu cho long ảnh xuất hiện. Nhìn người đàn ông trước mặt này, tiêu viêm liền nhận ra lão ta chính là kẻ thần bí đã trợ giúp mình ngày trước tại Vân Lam Tùng. Hắn không quên hỏi thăm tại sao lão ta lại quen biết được Huân Nhi. Lão thẳng thắn cho biết, nửa năm sau khi tiêu viêm rời khỏi ổ thần thành, thì Huân Nhi đã phân phó cho lão âm thầm đi theo bảo vệ hắn. Cũng may là Huân Nhi ở sàn Nam học viện chưa từng xảy ra sự sót gì. Sự quan tâm của Huân Nhi làm cho Tiêu Viêm vô cùng cảm động, đồng thời hắn cũng không quên cảm ơn lão vì lần trước ra tay xuất thủ. Huân Nhi cho biết, lần này nàng để hắn và Lăng Ảnh gặp mặt. Chủ yếu là vào thời gian trước, nàng bảo lão điều tra kỹ. Như vậy, việc phụ thân hắn mất tích đúng là không liên quan đến gia tộc của Huân Nhi, có lẽ là một bền khắc hoàn toàn gây nên. Tiêu Viêm nghe vậy tức giận, chẳng lẽ lại là Vân Lam Tông? Hắn thề sớm muộn cũng sẽ quay lại tra rõ manh mối của việc này. Mọi việc đã rõ ràng, Tiêu Viêm liền quay về trước, ngay khi hắn vừa đi khỏi, Huân Nhi mới hỏi thăm Lăng Ảnh. Nàng ta cảm thấy ông ta dường như biết một số thứ liên quan tới Vân Lam Tông. Lăng Ảnh cho biết, cái thế lực mãi co đầu rụt cổ trong sa mã đế quốc này hình như có chút dấu hiệu âm thầm lui tới với những tên kia. Những tên kia trong lời của ông chính là hồn điện. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!